Ờ, đang ờ, xin chào bạn sau đây đang ờ, xin giới thiệu các bạn cần tay Shimano hiện nay đang đang phân phối 3 size 4m50 và 5m40 và 6m30 Hải đang đang review phần hộp bên ngoài phần đây là cần 6m3 Shimano sản xuất các bạn nhé bên trong là hộp mà nhựa đây các bạn khá đẹp khá bắt mắt các bạn đang sẽ bỏ phần à, hộp à, cắt tông à, ra ngoài đỡ vướng đây là chiếc ờ, Shimano các bạn ờ. review ờ, bên ngoài các bạn sản phẩm bên ngoài các bạn đây phần vỏ hộp sẽ bóc ra bạn xem đang review cây cần 6m3 chắc uh, uh, chiều dài của 4 m 50 và 5 m 40 là khác nhau về độ dài đâu chỉ là chất liệu chất liệu và màu thì cũng giống nhau các bạn đây màu này màu à, xanh các bạn đấy, màu xanh vậy này dưới màu thật đấy, chọn màu màu xanh rất bóng các bạn đẹp đây phần uh, nắp bịt này bạn đây màu à, xanh tím than đây phần uh, trôi cần này các bạn Đấy, chuôi này chống trượt đây các bạn thiết kế rất đặc biệt khác những dòng khác Đấy, có hẳn là chuôi các bạn không phải thêm ờ, bọc nữa các bạn Đấy, này rất đẹp nha các bạn cầm rất ôm tay các bạn gặp hàng thì không bị trượt được Đấy, nếu các bạn không dùng ờ, dây ờ, bảo hiểm thì không sợ trượt đâu nhé được uh, cần này 6m3 và 6h các bạn nhé là ra Kyoku Đấy. đang à, sẽ tháo từng lốt một các bạn xem nắp bịt à, chống à, chống trượt hoặc là chống mòn mở đây bạn có chống trượt và chống mòn hết các bạn nhé 6H Đấy, phần à, đít đang sẽ chuyển đến bên ngọn và đo chiều dài thì à, thu gọn các bạn kia nó có thông số đang vừa bỏ ra ngoài rồi đây à, đầu alo đầu alo này cũng xoay 360 độ các bạn Đấy, nhìn là đang đang xoay đấy. đo đường kính à, quả đốt ngọn các bạn xem kính đốt ngọn là đo chuẩn thực tế là một ly hai gì đấy các bạn đấy, tầm một ly hai ly hai thôi đây phối à, màu à, từng đốt một cho bạn đây phần à, phối màu gần 63 à, này là 6 đốt các bạn nhé đốt ngọn là 6 đốt đây. với màu bạc và màu xanh đen ba màu tông màu chính ờ. Đường tính ờ, gốc đo luôn cho các bạn ờ, gốc đoạn này đoạn này đang đo giữa nhé đây là 22 các bạn đo chiều dài thu gọn quả cần chiều dài thu gọn của cần là 1 m 02 và cân nặng Đây, đang à, sẽ cân nặng à, và cần 6 m 3 đây bạn nhé cái cần kia thì Hải đang à, sẽ ghi thông số sau vì cái này bóc ra mất thời gian lắm Hải đang sẽ bóc và cân từng chi tiết từng cần một Đấy, 6m3 là 292 g là Hải Đăng đã bỏ đầu bịt ra rồi các bạn nhé Đấy, Hải Đăng đang bỏ cái đầu bịt này ra này này Đấy. thì nó sẽ giảm độ nặng và nó, đa số là các bạn câu thì các bạn bỏ này ra thôi nhưng mà cân ờ, không cân ờ, đầu bịt là, là chuẩn Đấy, 292 g Đấy. Đây, mã số ở số ở cần đây Đấy, Shimano cũng có tem cảnh báo đây các bạn 6m3 6h Đấy, hải đăng à, rất bóng rất đẹp các bạn hải đăng fishing à, vừa giới thiệu các bạn cần à, Shimano này Đấy. 6m3 và 6h đủ cứng 6h các bạn nhé trọng lượng là 292 g hải đăng fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đăng fishing